Chào mừng các bạn đến với Thiên Đường Structural dòng Performance Plus Đây, chiếc máy này có tên là Last Pull Down Một máy rất là quen thuộc và là huyền thoại của thể hình Việt Nam Máy được sản xuất Made in USA Đó, thuộc dòng Performance Plus nha các bạn Nhìn cái máy là thấy xịn sò rồi Đó, trong đại gia đình Performance Plus Thì không có gì để mà chê cả Không có gì để mà nói nhiều cả Bây giờ chúng ta cùng đi qua cách tập máy này cách sử dụng máy này máy này sử dụng có cái chốt trên đây dùng để tháo ra để lắp những cái thiết bị khác để vô để mình tập mình kéo và phần ở đây là chỉnh chỉnh cái vị trí này cao thấp để cho nó khóa cái chân mình lại một cách tốt nhất để chúng ta giữ ổn định cơ thể và chúng ta bắt đầu chúng ta kéo khối lượng tạ của cái máy này vẫn là 225 pound khối lượng tạ tối đa là 235 pound đó đẹp rồi đó vô cầm kéo gác tạ nhẹ nhàng bước ra một chiếc máy được thiết kế rất là hài hòa rất là đẳng cấp và toàn vẹn đây Made in USA logo tấp tấp quyền thoại khung thép đẹp đồ ốp tả cũng đẹp nữa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 Power hai em Háp rắc đẳng cấp thế giới Ah!